Ok xin chào anh em Rất vui lại anh em trong những clip về auto chat ở trên kênh Game Today Phần đầu clip như thường lệ tôi xin được gửi những cái lời cảm ơn chân thành nhất đến các anh em đã ủng hộ cho kênh Tôi xin được cảm ơn anh em Lê Văn Huy, anh em Mr. Pixel, anh em Nguyễn Đăng Hưng, anh em Hữu Triết, anh em Phạm Dương, anh em Huy Hoàng, anh em Duy Lương, anh em Quang Thắng, anh em Phạm Minh Tuấn và cuối cùng là anh em Tài Nguyễn. Cảm ơn các anh em đã trích một phần thu nhập hàng tháng của các anh em để tiếp tục gia hạn hội viên ủng hộ cho tôi Cảm ơn toàn thể các anh em rất nhiều anh em thân mến, ngày hôm nay tôi sẽ làm clip theo cầu của anh em Kenshin Anh em Kenshin có mong muốn tôi sẽ làm bộ Insectoid Và đây đồng thời cũng là yêu cầu của anh em Thanh Nguyễn Anh em Thanh Nguyễn cũng có mong muốn là tôi sẽ làm bộ Insectoid Xem là trong meta này nó có ổn không Ok, rồi chúng ta bắt đầu anh em nhé Let's go <laughs> Anh em yên tâm nhá Cứ yên tâm là nếu mà có không ổn ấy Thì cái người không ổn chỉ có tôi thôi <laughs> chỉ có tôi là cái người không ổn thôi khi mà tôi phải test cho anh em đấy, chứ còn anh em thì anh em có phải test đâu mà ổn hay không ổn đấy giả sử như là có không ổn đi đấy thì cũng là uh, không đến lượt anh em đấy không ổn thì tôi ch chấp nhận rồi đấy, anh em biết là không ổn rồi thì ai anh em chơi lựa đúng không anh em nhớ nhá, anh em nhớ ghi nhận cho tôi cái sự hy sinh này <laughs> Một cái sự hy sinh mà nói chung là nó cũng mất rất nhiều máu và nước mắt đấy anh em ạ <laughs> bốc phét tí thôi chứ làm gì mà mất cái gì đâu mất thì chắc là cũng chỉ mất coi như thời gian ngồi chơi điện tử nhưng mất gì máu và lúc mắt đâu mất thời gian với cả mất tiền điện thôi anh em ạ <laughs> ủa đồ đồ này tôi nhìn qua qua tôi cũng thấy một cái món đồ cũng khá là quan trọng trong cái bộ insect đấy chính là cái găng tay kira ok có cái món đồ thì cũng ngon nghẻ ở đấy nhưng mà có ghép luôn không nhở con tay Kira đầu game nó cũng không có nhiều tác dụng lắm anh em ạ Từ từ xem nào Vớ vẩn eco <laughs> Vớ vẩn eco ấy Bài ra đầu game mà không có đam này dễ eco lắm Đầu game thường nếu mà ra những cái đội hình mà có đam thì chúng ta đánh chuỗi thắng nó dễ hơn Còn những cái đội hình thủ thì thực ra là không đánh được nếu mà không không không lên được hai sao Khó Ví dụ như là có Hunter thì cũng không cần hai sao là cũng đánh được chuỗi thắng rồi nhưng mà với cái bọn mà tăng cơ thì nó khác anh em ạ Tăng cơ thì nó cần phải lên 2 sao mới chơi được Scottman 2 sao mới chơi được Scottman và hai con Hunter này Blade Fury Whoa, I feel dizzy. Như này ngon hơn không? Ra Hunter nhưng mà không có đồ anh em ạ Để xem nào Liệu rằng chúng ta có thể đánh được chuỗi thắng không? Tôi nghĩ là khó đấy ừ. Từ từ đã Ba Hunter không có đồ không ăn thua anh em ạ Nếu mà có một cái búa xét ấy, đầu game thì Còn tính với việc chơi Hunter Búa xét là cấp điên Cấp điên cũng được Cấp điên cũng được Nhưng mà không có Bây giờ địch ấy, nhiều thằng nó mạnh rồi ấy. Nó có hai sao Tôi chưa có hai sao khó chơi trận này tôi sẽ ờ, xây dựng build theo con đường là warrior anh em nhá warrior tôi thấy ngon <clears throat> warrior ngon hơn còn uh, nếu mà build insect theo cái con đường hunter exit thì nó cũng được nhưng mà nó phải có cái búa xét đầu game nó mới ngon được còn nếu mà chúng ta có đồ thủ thì chơi warrior cũng ok đấy warrior đỏ cũng được <clears throat> rồi chọn cái con đường warrior đi Bây giờ Swordman lên được 2 sao này ra Berserker thì là vẫn là ok nha anh em nhá Đồ thủ là chơi được Đấy Nhưng mà mà chúng ta sẽ phải ra được những cái con lên 2 sao Và ra những cái con co lộc có thể gây được đam Còn cái bọn này thì nó không có đam đâu Nên là Thôi cứ từ từ Giết được một con là may mắn rồi Còn không giết được thì nói chung là cũng hơi toang đấy Máu mất sẽ khá là nhiều nếu mà chúng ta bỏ vào những con tăng cơ Uh đây rồi Hợp lý <clears throat> ba warrior vào Hay là bỏ ra nhỉ Bỏ bài ra nhỉ Tôi thực ra là là cái tầm này warrior ấy, nó chưa có đam nên là tôi chưa tự tin lắm về cái việc bỏ bài vào Kiểu dạng như là đội hình không có năm dứt điểm ấy Đấy mà bây giờ cho những cái con tăng cơ vào ấy Chỉ tổ để cho những cái thằng mà nó siêu đẻ Nó đẻ ra càng nhiều hơn thôi Đấy Nên là bây giờ cái con số man này lên được 2 sao Thì mới tính những cái việc cho bài vào anh em nhá Ok Chúng ta đang có chuyện thua nữa Cứ từ từ Bỏ gấu vào câu đó U uh, ra gấu assassin này số Superman lên 2 sao luôn Ờ thế là được thế cho bài vào rồi <laughs> Quá hợp lý Được anh em ạ Đây như này đi Câu gấu đi phải cho hai con gấu vào rồi Sau đó cho hai con nó có thể gây được cái lượng đam khá khá Vào trong Ok thì nữa có thể nếu mà ra được gấu assassin thì có thể chúng ta lại xây dựng insect theo cái con đường là assassin nha anh em nhá. Không nhất thiết nó sẽ là warrior, không nhất thiết nó sẽ là assassin mà cũng không nhất thiết nó sẽ là beat cứ cái con nào mà nó ra mà nó nó khỏe nó làm co thì chúng ta chơi thôi làm nào để tận dụng được như con được cho gấu assassin mà lên được hai sao thì chắc chắn nó sẽ là assassin rồi đấy còn nếu mà bây giờ berserker lên được hai sao thì chắc chắn nó sẽ là gì warrior nếu mà bây giờ ra gấu bố ra gấu uốn đô thì chắc chắn nó sẽ là bít ok ừ, hay ui rồi nhưng mà đừng có thắng nhá nó chỉ ờ, dừng lại ở tầm hay thôi nhá <laughs> giết thêm con nữa đi được không được quá tuyệt vời mất ba máu rồi anh em tút ca cho hai con nhưng mà thôi ra này tôi tích tiền thôi ra này tôi bỏ ba warrior hai đỏ vào xong rồi tôi bán ngoài đi tôi tích tiền 30 tiền thôi cái giây phút comeback nó sẽ là cái giây phút sau round 11 nha anh em nhá Bây giờ tầm này thì từ từ đã Tôi sẽ form là 6 warrior sớm đấy Chắc chắn là tôi sẽ form 6 warrior sớm Bài này khả năng là, là cũng không tham gấu làm gì <clears throat> Không tham gấu làm gì cả anh ạ Trừ khi là con gấu này đến round 15 nó ra hai con thì tôi còn cân nhắc Còn không thôi, tí tôi bán mà Đủ 6 warrior cái là tôi ờ, up cấp tôi bỏ vào là tôi đánh chuỗi thắng luôn chốt đồ thì có thể chốt đồ ở round uh, ờ, 10 là chốt luôn được đồ toàn đồ thủ mà dễ chốt không round này bỏ bài vào có vẻ mất hơi nhiều máu ấy à cũng giết được lỗ súng giọt máu luôn mày quá giết được con Skull Hunter trước khi nó đẻ rồi mất 5 máu thôi món xem đổ về ăn ba assassin bây giờ thắng một cái là có thể tôi áp cấp tôi cho ba assassin ba warrior kẹp với hai đỏ vào cũng được hai gấu đánh ở level 7 nhưng mà cái quan trọng ấy là đồ đó đồ mà có thì thì chơi còn không có thì thôi lại từ từ từ từ nha anh em nhá còn đồ có một cái là tôi áp cấp lên 7 luôn đấy để tôi cắt chuỗi thằng kia Đồ này giờ pha, toàn đồ thủ đây anh em ạ Chơi Wario nó hợp lý luôn Xây dựng từ cái con đường Wario, Có những cái món đồ thủ Đồ thủ cũng có thể chơi beat anh em nhá Nếu mà có đồ thủ nhiều chơi beat cũng được Ok Rồi Mà trận này chưa ra beat thì chơi Wario, Hy vọng sẽ có những cái món đồ ngon nghẻ Ôi rồi ôi Cái món này thì không cần Nóng giáp à, ờ, cái, cái, cái, cái áo mưa này có làm gì đâu khổ sang có đồ chán nhở lại toàn đồ thủ này có giữ máu à, gót gót lai nhá gót đập lai gót đập lai bây giờ lên 6 là có thể nhét được vào lên 6 nhét vào cho Zico Rau này anh em bảo tôi có lên bỏ bài ra cho nó đỡ đỡ mất máu nhỉ Bây giờ không có đồ đam á, Tôi sợ là mấy cái con tăng cơ này nó Nó sẽ là bóp tôi luôn Đồ này bây giờ chỉ ghép được cái bờ linh thôi anh em ạ Ghép được thêm cái bờ linh Có Kira bờ linh rồi Từ từ đã Chưa chốt ở đâu Đồ này bây giờ vẫn còn đang lèo khéo lắm ta phải có một vài cái món đồ mà chúng ta chốt được để chúng ta gây đam cơ Bây giờ cũng chưa đánh được ai Bởi vì chưa có đồ Round này là bị đẩy hơi nhiều màu đấy chín máu luôn mà Dã man thật sự Berserker này Ra Berserker Berserker này thì vẫn chưa được Vẫn phải thêm một con Warrior nữa anh em ạ Thôi, round này không làm gì cả Round sau áp cấp Round này vẫn để thế đi Hy vọng là sẽ không gặp cái thằng nào nó, nó có đẻ Nhưng mà tôi hơi run anh em ạ Có khi round này bỏ bố bài ra ấy Kẹp cái con Eco này vào này Thật Đánh nó run lắm Cái giai đoạn này Nó là cái giai đoạn mà khi mà chúng ta bỏ bài vào Thì có khi chúng ta lại mất nhiều máu hơn Đấy Hợp lý luôn anh em ạ Cho bài ra này và tự nhiên mất thêm máu Mày quá anh em ạ Bỏ bài ra hợp lý luôn Sói này Đủ chưa 1, 2, 3, 4, 5, 6 Đủ rồi Up lên 6 đủ 6 con warrior Ok thế thôi bỏ gấu thôi nhá anh em nhá Chúng ta đủ 6 warrior rồi thì bỏ 6 warrior vào thôi bán gấu ấy thôi sáu audio trước đã anh em ạ à. Xong rồi tí nữa chuyển dần sang Insect Insect nó phải đánh ở level 9 cơ Bây giờ bỏ sáu audio vào giữ máu đã Ủi mẹ ơi, cái thằng top 1 Thằng top 1 full 6 Glide rồi lại còn con Average Glide lên được hai sao nữa Mà cái trận này lắm thằng chơi Glide thế ba thằng chơi anh em ạ Trận này chính là nhá, nếu mà chơi 9 Warrior lại ngon 9 Warrior Bây giờ 9 Warrior nó cũng comeback trở lại rồi Chứ nó không yếu như ngày trước đâu Từ cái hồi mà bọn bếp ấy nó yếu đi Bọn 9 Warrior nó lại chơi được anh em ạ Đấy nhưng mà bây giờ ấy là là là là ừ, chúng ta có chơi warrior đâu. Đấy hôm nay chúng ta chơi là chúng ta chơi insect cơ. Theo yêu cầu của các anh em nên là tôi trận này tôi cũng sẽ không chơi warrior. Còn nếu mà warrior tôi lấy cái giáp thép luôn đấy. Giáp thép với Kira là có rồi. Đấy. Khẳng định với anh em luôn là nếu mà trận này chơi warrior thì đấm hết nha anh em nhá. Ba thằng chơi chơi cái này không ngán thằng nào luôn có một thằng chơi bit thôi đấy Là nếu mà chơi warrior chúng ta cao counter 4 nhà luôn <clears throat> Go top 1 đi chứ còn đợi gì nữa À đang nói ờ, đang nói cái thằng này đúng không <laughs> Tôi nghĩ là cái thằng này ừ, nó gọi là mắc nhân phẩm luôn 100% máu 100% máu anh em ạ à. Vãi đái thật 100% máu với một con Avenger Clay 2 sao mà lại còn chơi bộ nai chứ Cái bộ nai là cái bộ coi như là chó đẻ nhất ở trong meta này đấy anh em ạ Bộ này là cái bộ mà nó đang bắp ngầm đấy Nhiều người chơi lắm nhiều Rất nhiều người thích chơi nai ở trong cái meta này Nhất là những cái lobby mà gọi là đánh ăn tiền với nhau Tôi nói thật Tôi có mấy anh em GTD là là cũng đi uh, giao lưu uh, uh, lobby ở các cái clan khác vào đánh toàn toàn đánh cái, cái bộ nai thôi anh em ạ bộ ai bây giờ nó nó nó khỏe quá <clears throat> chính vì thế nên là cái bọn mết ấy nó mới không ai chơi bọn nai nhiều người chơi bọn mết không ai chơi mà của lai thì chỉ có warrior mới biết ăn được thôi warrior biết ăn được chứ còn những cái bộ khác thì khó <clears throat> ừ những cái bộ mà ngang bộ này có thể là nói là bộ sáu đỏ là gọi là gọi là 50 50 đâu. Chứ nó chả ăn được đâu. Nếu mà cái con con con Avenger Clyde nó lên được 3 sao sớm nó tích đủ đam thì cái bộ đỏ không có cửa ăn. Mà cái bộ đỏ muốn ăn được nai ấy nếu mà gọi là 50 50 nhá là nó phải ra con Battleman. Còn không ra cái con đấy ấy, thì không có cửa đâu. Chả cái cửa nào ăn được đâu. Anh em ạ. Chốt đồ được chưa đây Đồ bây giờ có cái giáp thì chắc là lấy cái giáp thôi nhỉ Ở đây có cái bữa linh có giáp Giáp thì cũng có khá nhiều giáp Cái bộ insect thì nó cũng cần giáp Nhưng mà nó lại cần cả đam nữa Tự nhiên lại có một cái món đồ đấy chính là cái trượng phép cho tôi ờ, khi mà quái nó rơi ra Trước tiên là tôi ghép cái đồ Kira đã Để cho chắc chắn là có đồ Kira đã này Đồ Kira là phải có này Ghép dần thôi anh em ạ à. Không tí nữa là không ghép kịp đâu Mấy trận này nhiều này lắm anh em ơi Tiếp theo có thể là BKB giáp xoay hoặc là giáp thép thì cũng có luôn Ở đây có khá nhiều những cái món đồ mà thủ Máu là bây giờ là tụt xuống dưới 50 máu rồi đấy nhá Ở round thứ 17 Chúng ta chỉ còn có 40 mấy máu Khá là gấp gáp ở đây anh em ạ Đội hình này bây giờ vẫn đang chưa có một tí gì là insect nhá Chưa form một tí gì luôn Quá đáng sợ Thậm chí là bây giờ khi tôi lại phải kẹp con Eco vào ấy Anh em ạ này có khi ờ, còn còn còn không ngon được bằng kẹp eco đâu bốn mươi sáu máu đồ thì cũng đã chốt được khá khá rồi tuy nhiên là không có những cái món đồ gây đam như tôi đã nói <coughs> không có món đồ gây đam thì cái bộ này nó hơi lèo khèo mà thằng này thì ăn được thằng này thì ăn được thằng này ăn được cuốn 6 máu Chưa ra được cái con uh, sâu đúng không anh em Tôi vẫn chưa thấy con sâu luôn Hai con insect dễ nhất đều chính là con sâu và con bọ cạp Thì bây giờ nó mới ra con bọ cạp thôi Còn con sâu chưa ra Đấy, còn những cái con 4 đô insect thì thực sự là nó rất là khó ra ấy Nó không khác gì là anh em cần tìm kiếm một con Grim Không khác gì là anh em cần tìm kiếm một con già đâu ở trong những cái bộ như là bộ mết hay là những cái bộ như là bộ assassin fake những cái bộ 9 feather hay, hay là 9 mét fake nó đều cần những cái con 4 đô và những cái con đấy nó ra rất khó ở trong cái đội hình insect này cũng thế anh em ạ à. nó cũng sẽ phụ thuộc vào những cái con 4 đô và hầu hết nó sẽ là những cái con 4 đô ui mẹ ơi bít tôi xong rồi gặp cái thằng này thì chắc là nó đẩy cho hai chục máu Khả năng là từ 15 đến 20 máu đây Vãi đái quá À 15 máu Chỉ còn mới 31 máu á Ui cái trận này toang thế nhở trận này quá toang anh em ơi Vãi đái thật Sợ sự tôi kẹp cô vào cho nó đỡ, đỡ sợ Ui mẹ ơi dã man quá Như này mà vẫn còn bị đẩy cho từng đấy máu luôn Chết tôi rồi Đồ chốt rồi ấy chứ phải không đâu Không còn, Sắp xuống hố rồi đấy anh em ạ à. Anh em nhìn cái thằng thằng Clyde đi Bài to vãi đài luôn 100% máu đến bây giờ vẫn 100% máu luôn Mà chơi cái cái bộ like là có con Avenger Clyde nhá Là tích đam là một đống đam rồi đấy Mỗi round là cộng thêm 18 đam Tầm mấy hai chục round rồi còn vâng, căng thẳng quá anh em ơi Egosit đấm nó như con luôn này Ra được cả Lancer Sợ thật Đánh ở level 8 ra Lancer luôn mà Kiếm hồn Ờ được Được được được Con này chơi được Mua luôn Rồi lên 9 đô anh em nhá <clears throat> Tất cả những con 5 đô đều chơi được Insect hết Con nào cũng chơi được Máy bay, kiếm hồn Dark Spirit, Silent Assassin uh, Lancer Mấy con đấy đều chơi được hết anh em ạ Ok Rồi thôi, round sau là chúng ta up lên 9 là chúng ta xả hết tiền luôn Để form luôn anh em ạ Còn nếu mà chúng ta không form được nhá Thì tôi khẳng định với anh em luôn là Sùng hố đấy Còn 20 máu thì tôi nghĩ là một đến hai round thôi là chúng ta bay màu <laughs> Anh em cứ tin được điều này đi Cái tốc độ trận đấu như này thì nó nhanh lắm Round sau khả năng bay màu nó cao 20 máu tôi nghĩ là round sau hoặc round sau nữa Nếu mà chúng ta không có động thái là form bài Thì là chắc chắn là chết Khó thật sự luôn Rồi áp cấp thôi anh em ơi Rồi xả nhanh còn kịp anh em ơi phải cả cướt luôn Nhanh Đây rồi từ từ từ từ từ từ từ đã từ từ đã bây giờ dồn đồ cho con này đã chưa bây giờ kira kết hợp với warrior đã anh em nhá một rào đá một rào đá một rào đá một rào đá sống sót đá sống sót đá rào sau chuyển tiếp một lần nữa đồ thì ở đây có cấp xoay cái dấp xoay cái này Rồi Ôi, đây rồi, đây rồi, đây rồi Đây rồi, đây rồi, à, từ từ, con này không áp được Áp là mất hiến tế đấy Bum, u, uh, được Con này chưa được Đây rồi, u, uh, đủ bộ rồi anh em ơi Rồi, bán đi rồi Đủ bộ <laughs> Một pha xoay bài của Chu là cũng nhanh đấy Anh em ạ Rồi, bây giờ chúng ta từ từ nha, bây giờ phải tính toán này bốn insect này hai hiến tế vào có bộ cạp và chưa lưng rồi anh em nhá rồi luôn tiếp đây rồi hai doom hay máy bay thôi, đấy rồi ok phun hiến tế ở đấy rồi nhưng mà hiến tế này mới là hiến tế gọi là hiến tế ờ, nói chung là hiến tế mầm non toàn hiến tế mầm non thôi ở đây chúng ta chốt được thêm cái bờ linh nữa này cái bộ này nó đắt tiền anh em ạ à. đắt vãi cứt luôn toàn 4 đô mà rẻ nhất là ba đô đắt quá đi mất tôi bộ siêu siêu đắt nó gọi là siêu đắt tiền luôn mà đánh chỉ đánh ở lết game thì may ra mới coi ngon chứ còn giữa game này đồ chưa có cũng không hẳn là ngon đâu anh em ạ à. tôi thấy là cũng hơi bị yếu một chút đấy ui kiếm hồn này thế thôi bán đùm nhỉ hai con kiếm hồn nữa, hai con kiếm hồn thôi bán Doom lấy kiếm hồn 5 đô ngon hơn chứ Bây giờ thì có thể là up con bọ cạp này được rồi đấy Có slot hiến tế rồi anh em ạ Cho hai con kiếm hồn vào hiến tế cũng ngon Đây là cái con 5 đô Rồi tôi chốt cái bờ linh luôn <clears throat> Nhiều anh em sẽ nói là lấy cái món đồ Kira À sorry anh em Lấy cái món đồ uh, Insect ấy Kích hệ Insect ấy Nhưng mà không cái đồ đấy yếu vậy là đúng <laughs> không không chơi cái đồ đấy anh em ạ đồ yếu lắm à, <coughs> thua tôi chơi cái món đồ đấy thà tôi lấy cái búa xét tôi thấy ngon hơn món đồ đấy chỉ có thừa tôi ghép thôi anh em ạ chứ còn cái món đồ đấy không phải cái món đồ trần phái của bộ này bộ này cứ bốn xét còn ngon nghẻ luôn sau đó là round 26 rồi chúng ta chốt đồ kira thôi chấn trấn phái như anh em nhá chấn phái kira còn cái đồ kia thì thừa thì ghép thôi chứ còn không có lấy giáp ra bò ngon ui ui được quá anh em ơi kiếm bồ lên được hai bây giờ thêm con kiến hồn hiền tế nữa thì cũng ngon hay là sống sót đến round 26 có đồ kira dồn đồ cho kiếm hồn quá tuyệt vời được tạm thời thì cứ để velomancer làm co bởi vì có kira nhá anh em nhá chúng ta kích hệ kira được thì chúng ta cho velomancer đó ghép bkb không tôi nghĩ là Chuyện này cứ từ từ BKB thì cũng cũng cũng cũng hay nhưng mà bây giờ ghép thì nó hơi vội. Đợi xem là mết miếc thế nào đã. Insect thì nó không sợ mết lắm. Phải nói thật với anh em là Insect này nó không sợ mết, nó nó là cái bộ cao counter của mết đấy. Nên chúng ta có thể là cũng không cần BKB. Đấy, ví dụ như là gặp cái trận này nhiều like tôi nghĩ ghép với giáp thép còn hơn. Tầm này Velomancer liệu có thể cân được không? Trận này nhá, mấy cái thằng chơi này cứ tranh nhau còn lâu rồi mới lên được cái con Avenger Clyde lên 3 sao. Trừ khi là cái bọn Lai chết hết còn một thằng rồi. Đấy nó cũng chính là cái cơ hội cho nó ta comeback đấy anh em ạ. Comeback bằng bộ insect. Ok. Được quá nhờ. Cao sau chỉ cần ra cái đồ trấn phái thôi, cho xin cái đồ trấn phái. Tôi còn có 15 máu đấy cho xin cái đồ chấn phái đi Không là gặp cái cái, cái bot beat thì khả năng là bay màu là cao luôn Không có chấn phái khả năng bay màu cao nhá Insect là nếu mà không có chấn phái sợ beat lắm Để xem nào Thằng Clyde bây giờ nó đang có 6 human rồi Khả năng cao nó sẽ lên được 11 đấy anh em ạ Sợ quá nhỉ cái trận này cái thằng Clyde nó tích được một đống đam luôn Đến từ cái con con con uh, ờ, Avisal Clyde và tôi còn đang hơi bị lo bò trắng răng đấy Bởi vì là tôi ấy Tôi còn chưa giải quyết xong cái thằng beat đâu Chứ còn đừng nói đến cái thằng Glide đấy Bây giờ phải có đồ chân phái Có không? Kira Có, hay quá Được Rồi Có đồ Kira dồn nó kiếm hồn thôi anh em ơi Rồi, mua ngộ không vào thay cho con học con học này là không có giải quyết được vấn đề gì nữa rồi chúng ta kích hệ kia rồi rồi bây giờ dồn cho 5 đô hai sao thôi anh em ạ <clears throat> Ngộ không thì chúng ta thêm được bit vào cũng ngon Tí nữa ngộ không lên 2 sao thì cũng chơi được nha anh em nhá Ngộ không ngon lắm Chơi insect này ngộ không rất là ngon luôn Vừa kích được bit lại vừa là cái con 5 đô Hiến tế ngộ không cực kỳ là khỏe Đánh giá meta này chơi ngộ không ngon hơn cáo anh em ạ Bây giờ cái công việc của chúng ta là sống sót thôi Gặp beat thì hy vọng là ngộ không nó sẽ clear được Con ngộ không này nó sẽ clear được cho tôi Bây giờ tôi nghĩ là cũng chỉ chơi ở 9 thôi chứ còn cũng chả lên được 10 đâu Ở 9 chúng ta sẽ phải roll để nó full 2 sao đã Full cái hàng kinh tế 2 sao là được Cái này gặp rất nhiều này luôn ừ, Ăn nổi không? Được không? Được Trông có vẻ là được Kiếm hồn lực phết anh em ơi Ui kiếm hồn chém hai phát chết con à Được quá nhở Được đấy Hay quá Rồi Quá tuyệt vời Cắt chuối luôn Ổn chưa nhở Này nếu mà ổn rồi tôi tôi tích tiền luôn Tôi lên 10 luôn đấy <laughs> Giờ chỉ sợ thằng biết thôi anh em ạ Máu bây giờ nó cứ sàn sàn sàn như nhau ấy Thằng nào cũng có thể ra đi tôi vớ vẩn mà nếu mà bit mà nó ăn tôi ấy nếu mà đấm chết cái con kiếm hồn của tôi là là tôi cũng toang luôn đấy anh em ạ kiếm hồn này mà nhận quá nhiều stack đam mà chết sớm ấy là cái bộ này chắc chắn là toang với bọn bit luôn sợ phết đây anh em ơi có khi nào chúng ta cần roll để kiếm cái con nhện hai không sợ thật Không biết là cái thằng top 1 ấy nó có chuyển về cái cái cái bộ đá kết hợp mết không nhỉ? Đây này. Ừ. Không biết là có chuyển về cái bộ đấy không? Bởi vì tôi thấy là nó ghép cái bão, tôi thấy là nó có cái bão ở đấy. Nó có chơi uh, nai của nai mãi không hay là nó sẽ chuyển về cái bộ kia? Nhưng bây giờ tôi ăn nó đã hay quá nếu như mà giả sử mà nó chuyển sang gót kết hợp với 6 đá ấy, Kết hợp với 6 mét ấy Thì Thì sao nhỉ Thì tôi sẽ ghép thêm một cái món đồ kháng phép nữa Ok Nói chung là bây giờ tôi chưa ghép cái BKB vội Trong cái trường hợp mà thật sự nó là chơi mết Thì chúng ta sẽ có BKB ở đây rồi Anh em nhá Chúng ta sẽ để sẵn để ghép BKB Ok, ở đây chúng ta có hai cái áo mưa vẫn ok. Hai cái áo mưa sẽ làm được rất nhiều việc. BKB hoặc là chúng ta ghép hẳn luôn cái hai cái áo mưa vào nhau ấy cho nó thành một cái kháng phép 50% là coi như là kháng cho cả đồng đội luôn. Xung quanh là là được kháng phép cũng rất là ngon. Nếu mà chúng ta chuyển về mết cuối game. Nhưng mà tôi nghĩ meta này không ai người ta chuyển sang mết cuối game đâu. Người ta chơi luôn nai đấy anh em ạ. 6 Hunter kẹp với cả gấu cái ui cái bộ này tôi nghĩ là mất dạng rồi chứ người ta này vẫn có người chơi á chơi cái bộ này thì xuống hố rồi ui bộ này bây giờ làm gì chơi được đâu meta cũ rồi ao meta quá ao meta quá bạn ơi gặp tôi đi luôn <laughs> lại còn đang có chuối này anh em này rồi ơi là sao kiếm hồn này thì có phải là bây giờ là coi như là nhét cái top một vào tay tôi không nhỉ có khi nào là, là bây giờ tôi lại tự nhiên tôi lại ngửi thấy cái mùi gì đấy rồi anh em <laughs> tự nhiên lại ngửi thấy cái mùi chiến thắng là nào nhỉ ảo ma calada thật đấy tự nhiên lại đang có chuối bây giờ sợ sợ gặp được bít thôi bây giờ sợ gặp được bít bây giờ qua cái cửa thằng bít thì, thì khả năng cao là tôi một bởi vì bây giờ tôi đấm được hết bây giờ chưa thấy bít sang đấy bít sang bây giờ mà, mà ăn được bít thì là coi như là ok luôn này là coi như yên tâm luôn Bây giờ liệu rằng chúng ta có thể ăn được bit không Đấy mà nếu mà round này nhưng mà sống sót ấy Là round sau là chắc chắn là chúng ta round 31 đã lên được 10 rồi Kẹp thêm ngộ không yên tâm luôn rồi Hiến tế ở đây nó rất nhiều rồi Ok vậy là chúng ta gặp Egosit Exorcist thì sợ gì Insect đấm Exorcist như con mà Ừ nhờ Ừ nhờ Ô giời Ôi giời làm sao làm sao làm sao Exorcist này Exorcist Exorcist làm sao Exit làm sao Đi rồi Exit đi rồi Insectoid counter bộ này thôi <laughs> Ui trời ơi Gặp cái bộ counter đỡ làm sao Ui nhiều này anh em này ừ. Đẩy hơi bị nhiều máu luôn Ui bây giờ con này lên up lên hai sao thì không có hiến tế Rồi cứ từ từ Bình tĩnh Tí nữa nếu mà thằng kia chuyển sang mết ý Tôi sẽ ghép hai cái áo mưa vào luôn Anh em nhá Tôi tôi thích ghép cái giáp thép hơn Cho nó trâu anh em ạ à. Cho cái giáp thép nó có thể là Giúp cho những cái con xung quanh ấy Nó cũng sẽ là, là được cái giáp Cái con insect nó, nó gọi ra Nó sẽ có hưởng cái giáp Cũng rất là ok đấy anh em Đó <clears throat> Tôi nghĩ là ngoài cái cái cái cái găng tay kia là chấn phái Thì cái giáp thép nó cũng sẽ là cái chấn phái của cái bộ này Tôi nghĩ là như thế ok rồi bởi vì bây giờ chưa có hiến tế nên là chúng ta tạm thời chúng ta chưa có lên 10 nhá anh em nhá đây rồi <laughs> hay là ghép cái bikini nhở ừ, giáp thép đi anh em giáp giáp cuối giáp xương cuối từ từ nhá cái món này từ từ chưa không vội rồi rôn nhỉ rôn thôi rồi rồi kiếm thêm hiến tế chưa có hiến tế anh em ạ đang thiếu cố thêm này U uh, đều rồi Tạm thời vào thay cho không ừ. Dần dần là, là chúng ta đủ hiến tế rồi là chúng ta lên 10 Có khi là bây giờ tôi tích tiền lên 10 luôn cũng được ấy Lên 10 kẹp thêm được con bọ cạp này Kẹp thêm một ngộ không Thêm một bit Cũng rất là ok Đồ này thì chưa chốt tôi tôi hy vọng là, là, là sẽ chốt đồ sớm nhưng mà bây giờ vẫn chưa biết là cái thằng kia nó có ý định là có chuyển sang mết không ui rồi vãi cứt bít ừ, berserker ba sao ạ sáu warrior sáu bít tôi thì căng thẳng quá bị đu rồi kìa ui căng thẳng quá bạn ơi căng thẳng quá bạn ơi ăn được không lảnh berserker ba sao với chúng tôi ok ok ok bị chặn rồi ok ok ok ok ô kìa ô kìa ô kìa ô kìa ôi giời vẫn ăn được hay quá không sợ bít anh em ơi thế thì cái cơ hội top 1 nó là cao lắm đấy rồi rồi mình vừa nói trời thế đã ăn hết à ăn được cả bít luôn berserker ba sao cái bộ đấy khỏe đấy nhá bộ mà 6 glacier à 6 bit kết hợp với 6 warrior ấy Nếu bộ đấy khỏe đấy anh em ạ à. Không yếu đâu Ngày trước nó đã từng là một trong những cái bộ bí kỹ của tấn cơm ấy Meta này thì cũng chưa thử cũng chưa biết Nhưng mà tôi nghĩ là nó cũng sẽ là cái line up mà có thể là sẽ là rất khỏe Khi mà cái bọn mết ấy nó không được chơi nữa ấy Thì cái bọn đấy nó cũng sẽ là ok đấy Còn cái bọn xem vô tư Vô tư luôn Vô tư luôn Ui ui anh em ơi đẩy nhiều máu luôn Này đi rồi Đi chắc luôn Lai này lai bây giờ lai này là lai kém xanh thì chắc chắn là đi rồi Rồng có dồn bao nhiêu đồ cho rồng nữa thì cũng đấy Anh em thấy không cũng bay vào thôi cái thằng LIV kia nó nó nó xanh hơn. Nhưng cái thằng kém xanh là bay màu. Rồi chuối cộng 8 rồi này anh em này <laughs> Đánh giá thì cũng mạnh phết đấy chứ nhở Theo tôi đánh giá là nếu mà Khả năng là nếu mà bây giờ chơi Insect mà như này thì cũng ok chứ Thấy coi như đấm được cái bộ meta bây giờ là bộ nai Đấy bộ beat cũng đấm được luôn <coughs> Chưa gặp mết thôi nhưng mà cũng, cũng, cũng thấy là cũng ok rồi Tôi nghĩ là mết thì bây giờ meta này chơi thì cũng khó lắm Người ta cũng sẽ không sờ vào nhiều đâu Đấy, mà insect này nó cũng không sợ mết lắm đâu. Theo tôi đánh giá nếu mà chúng ta kẹp thêm hai con Doom vào thì khả năng là mết thì cũng toàn rồi. Ok, đó. Ui anh em nhìn nó nó nó nó, nó, nó chặt cả. À? <laughs> Ui nhìn cái môn nó chặt kìa. Nó chặt trông thấm lắm anh em ạ. Trông ui trông nó, nó, nó, nó chặt con Avezor Clyde. À không, con đấy không phải là con có đồ. Đây mới là con có đồ cơ. Solo được không? ui anh em nhìn nó chặt kìa vai cả đài á khỏe chưa kìa ui rồi ôi anh em ơi khỏe lắm thằng bít vớ vẩn là cũng đi rồi đấy ui đi luôn đấy tôi, tôi nói rồi càng không càng ấy chứ rồi bây giờ chúng ta lấy cái giáp xoay thôi tôi nghĩ là giáp xoay nó cũng sẽ là một cái món đồ ngon ui có cái món này luôn đấy à, hay phun thủ luôn full phòng thủ luôn chuyển đấy tiền nhiều phết nhỉ bây giờ có cơ hội nào lên một con kiếm hồn ba sao <laughs> kiếm hồn ba sao trận này thì có thể là là không được nhưng mà cố gắng sẽ nuôi thêm được con bọ cạp ba sao thì cũng ok chứ Velomancer ba sao quá ngon luôn anh em ạ u anh em kìa trông nó chặt kìa thậm chí con già nó không kịp cung trưởng ủa con con ai bây giờ Clyde đánh tôi không mất máu luôn kìa con này phun đồ nha anh em nhá có kira luôn đấy oánh không mất máu luôn <laughs> đánh không mất máu kiếm hồn luôn vãi cứt anh em nhìn nó như là gai gứa luôn ảo ma canada đúng là kiểu đồ phun thủ ấy cứng thật sự luôn đấy quá là kinh khủng ôi đối thủ bây giờ chắc là cũng không chuyển sang bếp gì đâu Tôi nghĩ là bây giờ đang cố gắng roll ra con Avezol Clive 3 sao đấy Tôi thấy là đã có hai con 2 sao trong đội hình rồi Nhưng mà tôi tôi tôi thấy là có vẻ như là con kiếm hồn này của tôi nó nó bá quá rồi anh em ạ Kiếm hồn kết hợp với Insect nó ngon phết đấy chứ nhở Trông nó rất là ảo diệu luôn ấy Kiếm hồn trâu thật sự luôn Anh em biết trận này tôi thiếu cái gì không? Cái trẻ thánh cái chén thánh này còn không có luôn Tôi mà có cái chén thánh nữa thì làm sao nhở Thì cái con này nó thực sự nó có phải là bất tử không Nếu mà cái chén thánh bây giờ thay cho cái uh, Cái cái cái, uh, ờ, cái, ờ, cái, cái hút máu đi Chuyện này quên không ghép chén thánh Rồi bờ linh cuối này Chuyện này lẽ ra mà vừa nãy mà tôi không ghép cái uh, cái cái dây chuyền là tôi có cái chén thánh rồi đấy à, rồi chốt lốt anh em nhá trận đấu kết thúc rồi chốt lốt các cái món đồ cuối cùng ấy rồi một không này tôi hết tiền rồi anh em tôi nghĩ nào là đau cuối rồi u uh, trứng này Long lại pha Biết đâu ờ, đối thủ vẫn sống lên bao nữa mà tôi trông cái con Avenger cửa này của nó đấm cái con kiếm hồn của tôi mà tôi thấy nó như gãi luôn <laughs> trông kiếm hồn thì đầy máu hồi máu cực kỳ nhanh với khả năng Kira ở đây máu hồi cực kỳ nhanh luôn mà bây giờ cái con này là quay bởi từng này con thì ờ, có ăn nổi không đồ thì cũng thế giới đấy thì cũng thế giới đấy nhưng 14 máu thì đi rồi bạn ơi <laughs> ôi trời ơi 10 điểm anh em ạ à. <laughs> mỗi tội chơi hơi khó xây dựng cái đội hình này hơi khó còn tôi đã nói rồi cái bộ này đánh nó khó là siêu lết của nó thì đúng là kiểu bá đạo ấy. đánh về siêu lết gần như là là, là là ăn được hết meta này là chơi được đấy có điều là cái giai đoạn giữa thì cũng cũng vận hành xây dựng như nào thì cái này anh em chắc là phải tìm hiểu chứ còn tôi thực sự là cũng mới vọc vào anh em ạ cũng chưa biết được cái cách xây dựng nào cho nó chuẩn Đấy.